Phật dạy à, ái biệt ly khổ đấy, yêu nhau phải xa lìa là khổ, thương yêu nhau phải xa nhau, mà không được ở gần nhau, rất khổ. Rồi oán tắng hội khổ mà ghét nhau, không ưa nhau thì lại cứ ở gần nhau. Nghe không? Mà thường cái trò là như thế, không biết nhân duyên sắp đặt thế nào, thường là những cái người ấy, không ưa nhau thì lại rất hay có duyên phải ở với nhau. Hoặc là cái người này này, cái nghiệp ấy nó nghiệp nó tinh vi lắm thưa đại chúng nghiệp nó tinh vi cái bản chất của cái nghiệp này là hai người này không ưa nhau thì lúc đầu cái nghiệp nó sẽ màu đầu nghe không nó sẽ cho hai người lúc đầu là thích nhau thế để ở với nhau xong rồi cái nghiệp chính nó mới trổ ra nó dụ đấy là chúng hiểu không giống như là mật nó dụ ruồi ấy con ruồi thì ngửi thấy mùi mật là, là ngọt nhưng đâu biết là trong mật ấy là có, có thuốc độc cũng vậy này chúng thấy nhé cái nghiệp nó rất là gớm nó để cho hai người này nghe không mà ở với nhau hành khổ nhau được thì nếu mà ngay từ đầu mà gặp nhau tính chuyện hành khổ nhau thì không bao giờ gặp nhau đâu mà nó phải nó phải mớm làm sao cho hai người này ở với nhau thích đã ờ, gọi là cắn câu nhau rồi bắt đầu nó mới hành khổ nó mới sinh ra đấy là chúng thấy nghiệp mới gớm không nó như thế đấy chứ thế cho nên bao nhiêu cặp vợ chồng lúc đầu mình chả yêu à yêu say yêu đắm đúng không thế nhưng bắt đầu xong rồi về <laughs> hợp đồng với nhau xong ký xong cái bắt đầu hành nhau đấy rồi về nhà bắt đầu chửi nhau đánh nhau đủ thứ chuyện rồi không ưa nhau rồi ờ, làm hành làm, làm tỏi nhau rất khổ đấy là nghiệp đấy nó dẫn cho mình vào để mà trả ân chào án với nhau Thế chúng ta thấy không nghiệp sức của nghiệp thì nó, cực kỳ là giỏi và tinh vi lắm cho nên là chưa hẳn trông thấy nhau thích mà đã là hợp đâu nhé cho nên nhiều cặp ấy, yêu nhau cũng bảo chúng con thấy hợp nhau lắm thầy bảo cũng chưa chắc nghe không? chưa chắc đâu rồi về cho nên cái đấy không phải đơn giản phải là khéo biết nhìn và phải biết tu biết tu thì không hợp có thể làm thành hợp nghe không hợp rồi thì sẽ hợp hơn còn không biết tu thì bảo hợp hợp nhưng về chưa hẳn đấy là nghiệp ác nó chưa trổ ra đấy à, nó mới là dẫn rồi nó mới gọi là mồi thôi đấy nó mồi cho để mà gặp nhau rồi rồi là nó mới hành khổ nhau đại chúng hiểu không đó đấy gọi là oan tăng hội thường là như thế đấy cứ không ưa nhau là có cái duyên ở nhau để hành khổ nhau trải nghiệp lẫn nhau đây chúng thấy chuyện này nó nhan nhản đến chuyện vợ chồng cũng là trải nghiệp nhau ừ. còn ở cơ quan thì cũng rõ lắm thường những trong một phòng ấy là những người trong phòng là người này cứ không ưa người kia nghe không đấy liền với nhau đấy đó nó sinh ra chuyện đại chúng thầy không hết sức là là gớm ghê của nghiệp không phải đơn giản đấy gọi là oan tăng hội